bà chẳng làm sao cả. À? không lốt cái lốt ờ, tiêm thủy đậu ừ, cái lốt đấy là lốt tiêm như thế là lốt đẹp của nó đấy đây là không phải tiêm ống tiêm như bây giờ đâu mà người ta lấy gì người ta chọc vào ấy xưa mình ai mình không phải tiêm mà là chọc chọc chọc bút bi chọc cái gì vào ấy ừ. xong nhét thuốc vào để nó mông ngủ ui bà <laughs> cứ dần khỏi người dâng bằng ngang người ngược thôi để nó đâu ăn cơ thể mình ấy. bà nên cố bà thêm bây giờ bài rồi đấy à. à xong bà đến lên con đi xem có thừa mỡ phủ tạng con nhìn xem mà nó bà lấy chưa thừa mẹ người đẹp rồi là cái khác ok của bạn còn đâu với thừa đây được hai con tùng bà béo này này nhưng bà này này mới thừa này mỗi người được hai con còn gì mỗi người người ta được hai con <laughs> đời được bốn con đấy nó có hai đứa nữa nó đòi bốn con thằng hải á, cứ phải bóc sạch sẽ này thêm mỡ ừ. không mấy đâu nhá của bà là cũng mỡ cũng có mỡ đấy chứ không phải là không, mỡ nhá. à anh bà kia họ khẩu à? ừ khổng thị lan để mình thuộc nhiều cái người ở đó khám hiểu bà ba tên là gì tên là phạm thị thanh à thanh thanh lấy ông ba rồi, gần đấy lan ơi nó đi mẹ nó đâu rồi cái đấy của nó anh bốn chín rồi cơ thì thật là bốn chín nhưng mà tuổi tôi thẻ là 50 thế là vừa già dạ. hơi hơi hơi có hiện tượng lão hóa có những người còn già hơn mấy tuổi bảy tám tuổi ta 75 76 rồi ông 18 6 ông hơn bà nhiều thế ạ hơn 10 tuổi thế chung bà nhỏ nhỏ ấy mà cũng nhiều mỡ vậy đấy là bà không dám ăn mỡ đấy không bà ăn cơm bà có ăn thịt lạc nữa này bà có bị huyết áp thấp hả hả bà áp huyết cao cao hả? Sao chỉ số chuyển hóa của bà đương bị tiểu đường thế bà tiểu đường có phải người tiểu đường là bị huyết áp cao đâu Ô là như trong mấy người toàn áp huyết cao đấy. Bà Tê áp huyết cao, bà áp huyết cao là chỉ bà... có cái tục đó nó không. Mẹ em kia cũng tiểu đường xong huyết áp cao đấy. Dạ. Bà Lâm. Ừ, bà Lâm tiểu đường áp huyết cao. Có cái mũ của tao lúc nãy có để đây tao đội nhỉ. Có đấy. À, đấy. Mũ mà đội rồi chứ sao thế? À đấy. bà này không trồng mũ này là ai cái bà vừa đi ra tìm mũ cái bà ấy nhá bà này nhá thì mỡ toàn cơ thể của bá thì không thừa nhưng cái mỡ bụng của bá thừa nhiều nó phú mũi tạng bám một đống cái mỡ lòng luôn ra mỡ to là hay bụng bà thêm thì chắc là nhiều lắm và thêm mới bụng to à bà thêm cũng nhiều vâng của con này đã vòng to thì bằng bà thêm nói chung là bà nào cũng có nhiều đây rồi xong đây rồi ờ, bà lao nhiều lòng chảo bà này chảo là thiếu à à con chảo không cũng ăn không thịt ăn cũng kiểu ăn thịt mỡ ba chỉ vào đúng con ghét thịt con ghét thịt à? thèm lắm con chỉ ăn vãi, còn ăn cơm không ăn thế ừ. bà cứ thích ăn nhưng mà bà không dám ăn thèm không là cứ đầu ba bốn ngày là thèm ba chỉ ăn vã ờ, thịt ba chỉ kho cá đó ăn vã ăn luộc hay là vã bà thích ăn đây là ăn bà này ăn ăn ăn của bà là 37,2% là ở cái mức cao nhá ở mức cao cái chỉ số um, chiều cao và cân nặng thì bình thường thế nhưng mà lại thừa mỡ Ồ, này tại vì là ít cơ không cầm cái này vào đâu á không có thịt làm mà là đấy. mỡ rồi cái chỉ số chuyển hóa của bà cũng thấp nên là nó nhiều mỡ cái mỡ nội tạng trong cái người nhỏ nhỏ thế mà nhiều mỡ nội tạng đấy. phải ăn nhiều mình nên cân xem thừa mỡ không này 2.0 rồi 3. bình thường của nó là 2.0 đến 3.0 nhưng của ba cái mỡ mỡ bụng mỡ trong bụng của bà là tận 7.5 con này ăn cái gì dạ. còn Phòng cái chỉ tôm. số mỡ với da này còn của bà chỉ số mỡ ấy. còn thằng số của bà lại nó nó không bà ra thôi nhưng mà cái mỡ dưới da của bà lại đẹp tại bà cũng chỉ có tập ừ, còn bà ấy bình thường với cả có một cái chỉ số là âm một thôi à, dương một của bà cận tất cả đều dương hai tức là nhiều nhiều mỡ cho bà con nước này không ăn mỡ không phải là không dám ăn mỡ bà cũng không ăn mỡ nhưng bà ăn tăng đĩa là đây đĩa là đây đĩa là đây sinh thế này đây đĩa là sinh gái thế này đây nó sẽ đốt mỡ đây người bỏ ăn vặt không ăn vặt quá à, không ăn vặt không ăn vặt tức là ăn hay ăn vặt nó mới tạo ra mỡ à, à, tức là cái lượng mỡ dư thừa tức là thời gian từ 7 từ 6 đến 7 giờ là cái thời gian hấp thu đúng rồi, một đúng 9 đến 10 giờ là cái thời gian để đốt mỡ đấy đúng rồi bà hay bà chuyển hóa thành năng lượng nhưng mà bà lại ăn đúng không ăn vặt vào cái tầm đấy thì nó không nó bị nó không cái đấy chỉ có đề hành của anh chị cô con che hết màn hình rồi tôi chết rồi lại lại là nó nhiều mỡ ngồi vào đấy cái à, tỷ lệ à? mỡ cao là như thế <coughs> bà cũng hay thích ăn thịt à, ba chỉ hoa cá đấy ăn đến được nhưng mà ăn vào buổi chính thôi tức là hạ ừ, là <laughs> dạ. trưa tối thôi ừ, vâng nhưng có nghĩa là ăn vặt ăn vặt thì bà chỉ ăn cái uh, hoa quả ăn hoa quả ấy, ăn đấy, mày hết ẻ xong đến hoa ôi dạ, trời ơi à, ăn quả vải hay ăn quả mận hay là người ta ăn củ khoai đấy cái đấy là tất cả những cái đấy đều là có khi ăn khoai lang đường cái đấy à. đều là